Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, mình tên là Nghĩa Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới có tên là For Honor Thì uh, trong những ngày tiếp theo mình sẽ quay tựa game này Và đây là tựa game đang cho beta trong khoảng 3 ngày gần đây Thì có lẽ nhiều bạn cũng đã có thể chạm tay vào tựa game này rồi Thì uh, mình đã bỏ qua cái phần cơ bản là tập luyện Thì giờ mình sẽ tập trung vào cái vấn đề chính đó chính là kỳ cuốc trong game Thì hiện tại mình đang chơi với bằng cái tay cầm Cũng khá là ổn, cũng không đến nỗi nào Nói chung thì vừa đủ chơi và hôm nay mình sẽ quay đủ ờ, các các thể loại đánh của cái game này gồm 1v1, ờ, 2v2 rồi 4v4 gì đó. Đây, chúng tôi bắt đầu sẽ bắt đầu với 1v1. Thì cái tựa game này hiện tại đang có ba cái trường phái lớn nhất đó chính là Samurai, Viking và Kỵ sĩ. Thì hiện tại mình đang tham gia vào trường phái của Samurai. Tuy nhiên là khi bạn khi bạn đánh, bạn chọn tướng thì bạn vẫn có thể sử dụng tướng của Viking hoặc là tướng của Samurai hay là tướng của gì đó nhưng mà tới cái cuối mùa thì nó sẽ sắp xếp theo là tướng nào ai sử dụng nhiều nhất và nó sẽ cộng điểm cho các cái uh, tướng những cái mình đều để bên góc phải nó sẽ đề là những cái thành trì mà mỗi trường phái đã có hiện tại là nhiêu như là bên uh, uh, Viking thì vậy là đang có 19 và bên Samurai đang 20 và cuối cùng là kỳ sĩ là 21 thì uh, nó sẽ được cập nhật liên tục và sau mỗi trận đánh gì đó thì hiện bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi 1 à, v 1 chứ đi thì hôm nay mình sẽ tập trung một con tướng chứ đi là những tên tập sau mình sẽ làm những con tướng khác sẽ còn nhiều ngày mà vô mấy đứa ơi hiện tại là mình đang chơi cái game này với kẹt GTX 1060 và chip 6700 cũng khá là ok và mình thấy là fps của game này cũng không quá là thấp mặc dù là mình chỉnh ultra trong này không nó gọi là ultra mà gọi là extreme extreme setting thì mình cũng được khoảng 70 fps trung bình cho nên uh, để để coi như thế nào cũng mong là thắng cái trận này tại vì cái này đánh cũng khá là khó còn phải né đánh cái kiểu cái này cũng khá giống khá giống liên minh huyền thoại chứ best of five đánh 5 trận này thì ơi ơi ơi ơi ơi ôi ơi cái game này mà dùng cái tay cầm nó hơi mệt ơi mép nữa mình uh, mình uh, dùng cái chiêu kết liễu được luôn rồi nhưng mà mình bị cái mình đi hơi sớm mình bấm hơi sớm quá gì đây bị gì đây đang uh, thằng kia out game rồi thằng kia out game rồi bây giờ nó sẽ thay thế cho mình bằng uh, bằng một con boss thằng kia nó out game mà thằng kia nó bị uh, nó xin trận đấu lại con này đánh khá là ghê đó ai đánh còn kinh hơn cả người nữa ơi nhưng mà mình đánh lẹo á chưa kịp uh... kiểu các bạn khi mà bạn đánh khúc cái pha cuối cùng á là các bạn phải đánh là sao mình khi mà khi kiếm uh, cây cây thương nó vẫn còn dính ở đó thì bạn mới kích hoạt cái mà chiêu kết liễu được thì bấm vuông hoặc tam giác là nó sẽ kết liễu thôi ơi giống sao đánh cái này mình thấy nguy hiểm quá ta ơi yeah thắng rồi vâng quá tính ra trò này đẹp lắm luôn ấy chứ uh, ờ, takedown ba không thắng 3 trận thắng liên tiếp rồi ok ngon rồi không có cái gì để lấy luôn chán vậy nhưng mà có kinh nghiệm không có chứ có tiền rồi ờ, để mình quay trở lại với Walmart ok và bây giờ mình sẽ đánh ờ, hai v 2 và sau đó mình sẽ đánh 4v4 ok vô luôn chuyển đây đây. để mình phải tìm phòng nữa tại mình đánh với người chơi khác như đây nhưng mà cái những cái đánh duo như thế này duo với pro thì chúng ta không thể nào uh, kiểu như là không không không có mấy con creep đánh phụ cho mình nhưng mà bạn đánh bắt đánh 4 với 4 á, đánh kiểu như trận chiến lớn á, thì sẽ có mấy con lính nữa thì lát nữa mình sẽ quay cái khúc đó cho bạn coi cũng khá là hay giờ phải đợi chúng nó rồi xét à, đồ nữa hoặc là chọn uh, kỵ sĩ Destroy the Warden Nói chung mình sẽ thử từng con từng con từng con trong những cái tập tiếp theo Đây chúng ta đã có hai team đánh với nhau Mình là team ờ, màu cam còn bên kia là team màu xanh dương Versus Vô đi, sao lâu vậy Game này bị cái dạo này đang server đang có vấn đề lắm cho nên nhiều lúc bấm gì mà thôi mày không vô là không vô không vô luôn đừng nó không vô thiệt luôn nha <laughs> vô đây cái này mình chỉnh có hơi quá quán ta vô nè sắp lá cà mình không hiểu tại sao lúc mà mình chơi 4 ờ, v 4 thì là fps rất là ngon và trong khi đánh 2 v 2 hoặc 1 v 1 là có vấn đề ơi này căng đét nha bên mình một cam để mình kiếm thằng xanh dương đánh rồi nhưng mà vì các bạn có thể đánh đông, đánh trúng đồng đội nha cho nên phải cẩn thận choáng rồi choáng rồi đánh phải kỹ kỹ tí yeah đó đồng đội nếu mà đồng đội đánh trúng mình á thì vẫn có thể trúng vẫn mất máu như thường nha ngon sure round two round two best of five chặt đầu nè ê cái này mình bấm cái chiêu này là nó không có chặt đầu rồi nhưng mà nó nó chém xuống một é đã lên dĩa anh tới với em đi nó cũng nó đánh mình còn chưa mất máu nữa nè <laughs> đang là nếu mà mình thử lúc tâm giác cho bạn coi thì ơi nó nó nó dùng ờ, skill gì á đây đây tam giác đây tam giác đây đứt đầu nha con má mình còn không mất máu nữa wow quá đỉnh chảnh chó mod on Round three Sẵn rồi, sẵn rồi Cái này phải đánh kỹ nha, cái thằng này mập này mình không thích cho lắm ơi choáng rồi choáng rồi tam giác chặt đầu tiếp chặt đầu tiếp ồ có tiền mình xử lý luôn á ngon vậy ba không samurai man Samurai Chất vải Ngon vải Ồ oh, Chuẩn bị có bảo trì trong vòng 5 phút nữa Để uh, fix sỏi game Nobushi Con này mạnh phết đấy chứ Hello OB Bạn đã lên cấp 3 Ok, giờ mình sẽ đánh 4 ờ, với 4 nhé Mình cũng ngờ mình đánh nhanh tới mức độ vậy uh, lên cấp 3 cộng có cho tiền nữa nè có upgrade nữa nè nếu bạn upgrade đồ thì nó sẽ được uh, thêm uh, một số thứ kiểu như là đi nhanh hơn rồi uh, để mình cho các bạn coi ví dụ một số con nha ví con này đi thì bạn customize đồ nó sẽ có bao gồm một hai bốn năm số bốn đồ uh, khi bạn upgrade lên thì bạn sẽ thấy ở dưới này nó sẽ hiện bên góc bên phải phía dưới nó sẽ hiện lên nè uh, chặn này sẽ chặn cái đạn uh, ờ, chặn uh, sát thương nó sẽ bị giảm đi nhưng bị cái là được cái là bạn sẽ hồi sinh đồng đội nhanh hơn ví dụ gì ví dụ như kiếm đó đi kiếm thì ờ, ví dụ như defense tăng nếu bạn dùng cái này thì cái defense cái mà phòng thủ của bạn tăng lên và khi mà bạn phòng thủ thì nó sẽ đỡ tốn stamina thể lực hơn nhưng mà bị cái là đam nó, nó sát thương nó lại giảm thì mỗi cái này có nhiều cái khác nhau mà khi mà bạn nâng cấp nó lên thì lại khác top ray lên thì nó sẽ tăng gì đó đó tùm lum la sát thương hay là này nọ game này cũng có cái này cũng khá là hay nếu bạn nào sử dụng uh, mua đồ thì bạn thể mua được những cái gói như này bạn sẽ được ra những món đồ xịn hơn ok hiện tại là thôi để mình tạm thời là mình chơi cái với bốn với bốn cái đã lost Zone C. You captured Zone A. see. Zone C. You lost Zone A. We're driving the enemy back! You captured Zone A. You captured Zone C. shield!